Bàn thờ vọng là gì? Cách lập bàn thờ vọng Bàn thờ vọng ngày nay khá phổ biến, áp dụng cho con cháu sống xa quê, hướng vọng về quê, thờ cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Hương khói trong những ngày rỗ, Tết. Ngày xưa, với nền kinh tế nông nghiệp tự cung, tự cấp, người nông dân suốt đời không rời quê cha đất tổ. Chuyển cư sang làng bên cạnh cũng đã gọi là biệt quán, ly hương, vì vậy, bàn thờ vọng chỉ là hiện tượng cá biệt và tạm thời, trở thành phong tục phổ biến. Vọng bái nghĩa là vái lạy từ xa. Ngày xưa, khi triều đình có nhiều điển lễ lớn, các quan triều tập trung trước sân rồng làm lễ. Các quan ở các tỉnh hoặc nơi biên ải thiết lập hương án trước sân công đường, thắp hương, nến, hướng về kinh đô quỳ lạy thiên tử. Khi nghe tin cha mẹ hoặc ông bà mất, con cháu chưa kịp về quê chịu tang, cũng thiết lập hương án ngoài sân, hướng về quê làm lễ tương tự. Các bàn thờ thiết lập như vậy chỉ có tính chất tạm thời, sau đó con cáo quan xin về cư tang 3 năm, xem bài lễ cư tang. Các thiện nam, tiến nữ hàng năm đi chảy hội đền thề Đức Thánh Trần ở Vạn Kiếp, Đức Thánh Mẫu ở đền Song. Dần dần về sau, đường xá xa xôi, cách trở, đi lại khó khăn, cũng lập bàn thờ vọng như vậy nơi có nhiều tín đồ tập trung, dần dần hình thành tổ chức. Các thiện nam, tín nữ quyên góp nhau cùng xây dựng tại chỗ một đền thờ khác, rồi cử người đến bàn thờ chính xin bắt hương về thờ. Những đền thờ đó gọi là vọng từ. Thí dụ, ở số nhà 35, phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội, có sùng sơn vọng từ, nghĩa là đền thờ vọng của núi Sòng, thờ thánh mẫu Liễu Hạnh. Bàn thờ vọng, ông bà, cha mẹ, chỉ được tập trung trong trường hợp sống xa quê. Những người con thứ, bất cứ giàu nghèo, sang hèn thế nào, nếu ở gần cánh cửa trường, trên đất tổ, phụ lưu lại, thì đến ngày rỗ, ngày Tết, con thứ phải có phận sự, hoặc góp lễ, hoặc đưa lễ đến nhà thờ hay nhà con trưởng làm lễ. Cho dù cửa trưởng chỉ thuộc hàng cháu, thì chú hoặc ông chú vẫn phải thờ cúng ông bà tại nhà cửa trưởng. Do đó, không có lệ lập bàn thờ vọng, đối cửa thứ ngay ở cửa quê nhà. Nếu cửa trường khuyết hoặc xa quê thì người con thứ hai, thế trưởng, được lập bàn thờ chính, còn bàn thờ ở nhà người anh cả, ở xa quê lại là bàn thờ vọng. Phong tục rất hay và rất có ý nghĩa. Bởi lẽ chữ hiếu đi đôi với chữ đệ. Khi sống cũng như đã mất, ông bà cha mẹ bao giờ cũng mong muốn anh chị em sống hòa thuận, một nhà đầm ấm. Thỉnh vong hồn về cầu, cúng, lễ bái, mà anh chị em ở gần nhau không sum họp, mỗi người cúng một nơi, thì đó là mầm mống của sự bất hòa, vong hồn làm sao mà thanh thản được. Cách lập bàn thờ vọng Chưa phải là phong tục cổ truyền, chưa có nghi lễ nhất định, mà chỉ là kinh nghiệm truyền cho nhau khoảng đầu thế kỷ, lại nay tùy hoàn cảnh thuận tiện mà vận dụng. Khi bắt đầu lập bàn thờ vọng, phải về quê chính báo cáo gia tiên tại bàn thờ chính. Sau đó xin phép truyền một lưu hương phụ hoặc mấy nén hương đang cháy dở, mang đến bàn thờ vọng rồi thắp tiếp. Nếu có nhà riêng, tương đối rộng rãi, khang trang, thì bàn thờ đặt hẳn một phòng riêng chuyên để thờ cúng cho tôn nghiêm, hoặc kết hợp đặt ở phòng khách nhưng cao hơn chỗ tiếp khách. Nếu đặt bàn thờ gia tiên riêng thì phải đặt thấp hơn bàn thờ gia thần một ít. Đặt hướng nào? Hướng về quê chính để khi người gia trưởng thắp hương vái lạy, thuận hướng vái lạy về quê. Thí dụ, người quê miền Trung sống ở Hà Nội thì đặt bàn thờ vọng phía nam căn phòng hay ngoài sân, ngoài hiên. Không nên đặt bàn thờ trong buồng ngủ, trừ trường hợp nhà chật hẹp thì phải chịu. Không nên đặt cạnh chỗ uế tạp hoặc cạnh lối đi. Đối với những gia đình ở khu tập thể nhà tầng, nếu công nghệ quá thì không còn chỗ nào đặt được bàn thờ. Những người sống tập thể chỉ đặt một nọ cắm hương, đầu giường nằm của mình cũng đủ, miễn là có lòng thành kính, chẳng cần phong nệ hướng nào, cao thấp, rộng hẹp ra sao. Tại sao con cái xa quê phải lập bàn thờ bái vòng? Bàn thờ vòng ngày nay khá phổ biến, áp dụng cho con cháu sống xa quê, hướng vòng về quê, thờ cha mẹ, ông bà tổ tiên, hương khói trong ngày chỗ, ngày Tết. Bàn thờ bái vọng nghĩa là gì? Ngày xưa với nền kinh tế nông nghiệp từ cung từ cấp, người nông dân suốt đời không rời quê cha đất tổ, chuyển cư sang làng bên cạnh cũng đã gọi là biệt quán ly hương. Vì vậy bằng thờ vọng chỉ là hiện tượng cá biệt và tạm thời, chưa thành phong tục phổ biến. Vọng bái nghĩa là vái lại từ xa. Ngày xưa khi triều đình có những điển lễ lớn, các quan trong triều tập trung trước sân gồng làm lễ, các quan ở các tỉnh hoặc ở nơi biên ải thiết lập hương án trước sân cổng đường, thắp hương, nến, hướng về kinh đô quỳ lại thiên tử, nghe tin cha, mẹ hoặc ông bà mất, con cháu chưa kịp về quê chịu tang cũng thiết lập hương án ngoài sân hướng về quê làm lễ tương tự. Các bàn thờ thiết lập như vậy chỉ có tính chất tạm thời, sau đó con cáo quan xin về cư tang 3 năm. Các thiện nam tín nữ hàng năm đi trải hội ở đền Đức Thánh Trần, ở Vạn Kiếp, Đức Thánh Mẫu ở đền Sòng, dần dần về sau, đường xá xa xôi cách trở lại đi khó khăn. Đi lại khó khăn cũng lập bàn thờ vòng như vậy. Nơi có nhiều tín đồ tập trung dần dần hình thành tổ chức các thiện nam tín nữ quyên góp cùng nhau xây dựng tại chỗ một đền thờ các thiện nam tín nữ quyên góp cùng nhau xây dựng tại chỗ một đền thờ khác rồi cử người đến bàn thờ chính xin bát hương về thờ những đền thờ đó gọi là vọng từ bàn thờ vọng từ ông bà cha mẹ chỉ tập trung trong trường hợp sống xa quê những người con thứ bất cứ giàu nghèo sang hèn thế nào nếu ở gần cánh cửa trưởng trên đất tổ phụ lưu lại thì đến ngày dỗ ngày tết con thứ phải có phận sự hoặc góp lễ hoặc đưa lễ đến nhà thờ hay nhà con trưởng để làm lễ. Cho dù cửa trưởng chỉ thuộc hàng cháu thì chú hoặc ông chú vẫn phải thờ cúng ông bà tại nhà cửa trưởng. Do đó không có lệ lập bàn thờ vòng đối cửa thứ ngay ở quê nhà. Nếu cửa trưởng khuyết hoặc xa quê thì người con thứ hai thế trưởng lập bàn thờ chính, còn bàn thờ ở nhà người anh cả ở xa quê là bàn thờ vòng. Phong tục rất hay và rất có ý nghĩa, bởi lẽ chữ hiếu đi đôi với chữ đệ. Khi sống chung, khi sống cũng như đã mất, ông bà cha mẹ luôn mong muốn anh em Khi sống cũng như đã mất, ông bà cha mẹ bao giờ cũng mong muốn anh chị em sống hòa thuận, đầm ấm một nhà, thỉnh phong hồn về cầu cúng lễ bái mà anh chị em ở gần nhau không xâm hợp, mỗi người cúng một nơi thì đó là mầm móng của sự bất hòa, phong hồn làm sao thanh thản được. hai Cách lập bàn thờ vọng Chưa phải là phong tục cổ truyền, chưa có nghi lễ nhất định, mà chỉ là kinh nghiệm truyền cho nhau khoảng đầu thế kỷ lại nay, tùy vào hoàn cảnh thuận tiện mà vận dụng. Khi bắt đầu lập bàn thờ vọng, phải về quy chính báo cáo gia tiên tại bàn thờ chính, sau đó xin phép chuyển một lư hương phụ hoặc máy nén hương đang cháy dở mang đến bàn thờ vọng rồi thắp tiếp. Nếu có nhà riêng tương đối rộng rãi khang trang, thì bàn thờ phải đặt hẳn một căn phòng riêng để thờ cúng cho tôn nghiêm hoặc kết hợp đặt ở phòng khách, nhưng cao hơn chỗ tiếp khách. Nếu đặt bàn thờ gia thần riêng thì phải đặt thấp hơn bàn thờ gia thần một ít đặt hướng nào hướng về quê chính để khi người gia trưởng thắp hương vái lại thuận hướng vái lại về quê thí dụ người miền trung sống ở hà nội thì đặt bàn thờ vòng phía nam căn phòng hay ngoài sân ngoài hiên không nên đặt bàn thờ trong phòng ngủ trừ trường hợp nhà chật hẹp quá thì phải chịu không nên đặt cạnh chỗ bế tạp hoặc cạnh lối đi đối với những gia đình ở khu nhà tập thể nhiều tầng nếu câu nệ quá thì không còn chỗ nào đặt được bàn thờ những người sống tập thể chỉ đặt một lọ cắm hương ở đầu giường của mình cũng đủ miễn là có lòng thành kính, chẳng cần phải câu nề hướng nào, cao thấp rộng hẹp ra sao.